trong lá ba cho anh người một tình bạn nhau ta bằng cho anh ơi mơ cùng bằng nhau ta